Rồi mời em trai Dạ ch... Không sao, dạ, dạ. thoải mái lên nào Hồi hộp quá hả? Ừ Hít hơi thật sâu vô Thở ra Rồi Hơi gùng đúng không? Vậy thôi để nhà gái giới thiệu trước nha Mời nhà gái luôn Mời em Dạ Em chào tất cả các, các quý vị đang xem chương trình Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan Em tên là Lê Thị Hoa Vi Hiện em em là em Em cũng đang rất là run luôn Dễ <laughs> thương quá à hai bên cùng Lan hết vậy đó hả dạ. em 30 tuổi à, hiện em đang à, sinh sống và làm việc tại thành phố phố Hồ Chí Minh à, em là nhân viên văn phòng à, Hoa Vi nay... quê đâu Vi dạ em quê ở Bình Thuận anh Hoa Vi tên dễ thương quá hả dạ Hoa Vi là hoa gì ta hoa rất là nhỏ <laughs> rất là nhỏ hả dạ mời em trai dạ được chưa dạ rồi em tên gì em tên Trần Văn Điền bao nhiêu tuổi dạ 28 tuổi tuổi 28 tuổi làm công việc gì dạ trước là em làm bartender à sau này thì cái đợt dịch thì em đã chuyển công tác em chuyển đi làm qua bên khu công nghệ cao làm làm bên linh kiện điện tử à. à quê mình ở đâu châu đốc an giang châu đốc an giang bây giờ mình đang sống ở đâu quận mấy dạ em đang sống và làm việc ở quận 9 quận 9 em có điện mạnh điện yếu gì dạ, điện dạ điểm mạnh của em thì nó chơi được mấy môn thể thao biết à. chăm sóc cho bạn nữ chăm sóc bạn nữ luôn hả chăm sóc luôn Được giờ chăm sóc mấy người rồi <laughs> chăm sóc bao nhiêu người rồi mà dám nói là biết chăm Thiệt. sóc bạn nữ biết chăm sóc bạn nữ tôi luôn qua tôi coi coi nói mà đi kìa đó mà mối đó <laughs> chào chị ngọc lan hồi hộp bây giờ nói em. không nên lời luôn á dạ bắt tay cái coi nè dạ. cho hết run nè đỡ run chưa dạ, đỡ. chắc run thêm á chắc đi lần <laughs> sau run thêm hay là đỡ run đỡ chị rồi ok nào giờ chăm sóc bao nhiêu cô bạn gái rồi chắc hai hai hai là hai còn một là một chứ hai sao chị. chắc hai hai à. chăm sóc gì chăm sóc, chăm sóc ừ, bạn gái gì chăm sóc làm sao ừ quan tâm nhiều cảm xúc cho bạn nữ à rồi chăm sóc được cái gì cụ thể cho bạn nữ nấu ăn đồ cho người ta ăn không à. chắc nấu cũng được nấu nó có nấu ăn cho à. bạn rồi gì trứng bảy món trứng bảy món <laughs> trứng bảy món hả dạ làm cho bạn nữ ăn hả dạ đúng rồi làm món gì món gì trời trứng bảy món trứng trứng chiên nè trứng, trứng luộc nè xào gì đó trứng xào nè ốp la nè hấp nè đúng không dạ cho nhỏ ăn trứng riết bởi nhỏ bỏ đúng rồi nói chung là nghe nghe sơ sơ là biết chắc là nấu ăn được đúng không ừ. dạ đó là ưu điểm đó khuyết điểm là gì khuyết điểm thì ờ, ít nói ngại giao tiếp với sống <laughs> thông cái tôi của em nó cao giống như trong mối quan hệ mà bạn nữ bạn dặn em một cái thứ gì đó mà em hỏi mà bạn không trả lời là em nghĩ hỏi luôn nghĩ hỏi luôn sao quê luôn hả à. giờ cái tôi thấp lại chưa chắc cái tôi cũng đỡ rồi đó chị dạ cũng đỡ rồi đúng không dạ. bao nhiêu mối tình rồi hai mối tình đúng không dạ đúng rồi, em hai mối tình rồi là cho tan trứng riết mà chia tay hả <laughs> dạ hay sao thì mối tình đầu của em thì quen ở trong chỗ làm luôn tình cảm thì nó lúc đó cũng còn hơi nhỏ tuổi cái sự nghiệp đi làm của em thì nó bấp bên đó bạn kia bạn đổi công tác đi làm chỗ khác thì ừ. hai bạn xa nhau thì nó chia tay luôn chia tay luôn bạn nó cũng quê đà lạt còn mối thứ hai mối thứ hai bạn nó cũng quê đà lạt luôn cũng làm chung thì nó cũng y gan như vậy đó Nhà cũng đổi công tác dạ. đổi công tác thì chia tay dạ dạ qua hỏi nhà gái coi qua nhà trai tôi hoài thấy nhà trai tôi hiền qua tấn công hoài bây giờ mình nói ưu điểm khuyết điểm của mình cho mọi người nghe nè em dạ ưu điểm của em là biết quan tâm giúp đỡ người khác ừ. à, chia sẻ với người khác còn nhược điểm của em là ít nói nhạy cảm chị nhạy cảm lắm ừ, hả nhạy tức là khi mà người ta làm một cái hành động gì đó mình cũng tự suy nghĩ ra là dạ. cái điều đó làm cho mình buồn dạ đúng rồi à không cái đó mệt lắm á dạ đúng rồi cái đó nó là bệnh đó em bệnh luôn chị cũng bệnh giống vậy đó bữa nay chị bỏ bớt rồi ta gọi là suy diễn đó là mệt lắm nha rồi bao nhiêu mối tình rồi Dạ thì mới tìm hiểu được một một lần thôi Rồi không được rồi chia tay luôn Tìm hiểu con lần một cũng được chia tay luôn hả? Dạ Lâu chưa? À, năm rồi Năm rồi ừ, Năm rồi, chắc à, năm rồi Rồi giờ là có sẵn sàng để chuẩn bị một cái cái cái cuộc tình mới chưa? Dạ có, sẵn sàng tìm bạn mới chứ À rồi sàng ha vậy mình nói luôn tiêu chí tìm bạn của mình đi quan điểm của em là lớn hơn em hoặc bằng em thôi à. ừ. em rồi. nhiêu mấy tuổi em 30 tuổi rồi anh ơi 30 bên đây nhiêu 28 28 tôi thấy uh... à, không sao sao sao <laughs> gái lo lắng ờ, lớn hai uh... gái hơn hai nhiều hơn trai hai, hơn một hơn một đúng rồi ừ. được không em gái anh để coi tiếp đã đúng thật ra tuổi <laughs> tác nó không quan trọng mình mong muốn như vậy thôi nhưng ừ. mà biết đâu mình gặp nhau nó lại rất là hợp đúng thì rồi sao? cái duyên đó dạ. đúng không rồi gì nữa à, đừng gia trưởng quá ừ. nói như bạn kia cái tôi cao quá là chắc không được không ta bỏ rồi bỏ cái tôi bây giờ lùng lắm cái tôi bển giờ lùng lắm bạn này không có gia trưởng gia trưởng nó khác gia trưởng nó la nha bắt phải làm theo abcd hết dạ. còn bạn này hỏi được không cái im luôn bạn đi luôn đi luôn cái, cái, cái, cái mấy ngày sau không nói gì bạn đi luôn đó à, bạn giờ hỏi được không không được bạn đi luôn <laughs> đi luôn cho đi luôn bây giờ đỡ rồi dạ. ha rồi biết ờ, quan tâm chia sẻ với mình ừ. rồi trung tình vậy thôi em đơn giản vậy đơn giản thôi ha dạ tiêu chí đưa ra mình đáp ứng được bao nhiêu ờ, phần trăm em trai điện? có được 70 phần trăm 70 phần trăm hả dạ như vậy là cái tôi là bây giờ bữa nay là lùng xuống rồi cho nên là tự nhận là mình chỉ 70 phần trăm ờ. thôi là được đó ừ. nhưng mà cố gắng ờ, hỏi không được thì cố gắng hỏi nữa dạ bằng đúng rồi hỏi cho bằng được nha Chứ dạ. mà tôi hỏi không được tôi đi à là mệt lắm à Em không thích điều gì á phụ nữ nè Điền Hơi cằn nhằn, hơi cằn nhằn Cằn nhằn, không thích cũng không được em ơi Chuyện đó là bản năng rồi Bản năng của người ta rồi Kinh nghiệm của anh thì chuyện nó không thể không thích được rồi cuối cùng em cũng sẽ thích thôi giờ mình hỏi người thân đi bạn gái đi với ai cơ? dạ em đi với mẹ đó, à với à. dạ, mẹ dạ. em đó. chào cô chào nhà gái cô thấy uh, bạn trai uh, có thể uh, là con rể tương lai của mình thế nào cái đó là do con gái thôi chứ mình thì cũng không có uh, nhưng nãy giờ lắm. ngồi á thấy cậu này sao dễ thương thấy có hợp với con gái mình hay không thấy thì nó mình thấy thôi chứ còn con con gái là nhưng chủ cô yếu. thấy sao nãy giờ cô thấy sao cô nói cứ như mình suy nghĩ thấy đi. thì cũng vui <laughs> vui tính cũng vui ha à, thấy vui á à con rể này về nhà chắc vui lắm á rộn ràng á cô vui rồi gì nữa quyền là quyền của con gái còn mình đến đây là để à, coi con gái thôi nó tìm hiểu thì nó có cơ hội thì để nó tìm hiểu đó giờ mình... con gái có dẫn bằng trai về nhà chưa chưa có quen à, ở ngoài cái rồi thôi cũng không đi đi đau luôn <laughs> rủ đi đau cũng không đi luôn <laughs> nó nhát lắm hy vọng cái ngày hôm nay sáng dẫn... đi à, làm sớm chiều về tới ngủ chứ không có đi đau luôn sao con mong muốn con gái chừng nào lấy chồng thì mong bây giờ là lấy tuổi là lấy chồng được rồi đó được rồi ha nhưng mà <laughs> trong năm nay luôn đó hả? là cái duyên nó tới thì mình chịu thôi chứ mình à, mẹ cũng không có mong điều kiện gì ở con nó quá khó coi như con gái chọn à, chàng rể nào là cô chọn người đó đúng rồi mình cũng không có khó nghĩ sao nó sống hạnh phúc là được rồi dạ. tuyệt vời cảm ơn cô dạ điền đi với ai điền đi với em gái à chào em em ruột hả điền dạ em họ à rồi em thấy sao à, à bạn gái bên kia thì sao em thấy chị này hiền dễ thương nói chuyện dịu dàng cái tính anh em á thì cũng ờ, chững chạc không chịu làm lắm chịu lo gia đình nhưng mà có một cái là thì anh cũng giống như anh nói vậy anh cũng ít nói lắm em thấy anh em với người đó hợp không nếu được thì ờ, có thể là tìm hiểu trước tính cách thì chị này thì em thấy ổn á nói chung thì cho hai anh chị tìm hiểu nhau nếu được thì mình tiến tới rồi okay, cảm ơn em rồi. thôi để giờ mở rào cho hai người tìm hiểu nha mở rào mở rào bước qua liền nha tấn công liền luôn tấn công rồi đứng lại cho em cũng quà tặng tặng cảm ơn hai bạn về ghế ngồi đi ta trò chuyện nào gặp nhau mình cảm nhận về nhau thế nào nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện đi thì cảm nhận bạn gái thì dễ thương hồi học nó nói gì vậy ta <laughs> theo như mới nhìn á thì thấy cũng dễ nhìn như bạn nói là cái tôi bạn quá lớn á mình sợ sẽ khó khó mà mình mình hợp nhau nhau được về vấn đề đó cái tôi của anh thì nó nó không có phải là giống như mình hỏi cái gì bạn gái bạn dặn mà mình hỏi hoài hỏi hoài mà bạn gái không trả lời thằng chắc cái không trả lời mình cũng đâu biết là dặn về cái gì đâu mà mình làm cho bạn đó vui lại thì mình mà bạn phải hỏi bạn đó chứ nếu mà thì bạn muốn tìm hiểu bạn đó và mình phải hỏi mình là con trai mà mình phải mạnh dạn lên mình phải hỏi à có vấn đề gì như thế nào người ta mới nói cho bạn biết chứ chứ bạn cứ làm lơ bạn kia ừ bạn giận tôi cho bạn giận luôn ta nó hỏi một hai lần hay ba lần gì rồi mà không nói đã có ờ. chưa gì hết gây lộn tranh luận thôi ờ, tranh, ờ, luận tranh luận thôi tranh luận thôi sôi nổi thôi tức là bây giờ là mình thay đổi đi hỏi chừng nào cho ra lẽ thôi không lẽ dạ. với lại bạn gái không lẽ mình hỏi ba lần không trả lời đúng không dạ, đúng phải rồi. trả lời cho mình chứ là tại sao lại giận mình này kia đúng không đó còn bây giờ nếu hỏi ba lần không ấy thì về nhắn tin dạ. nhắn facebook giống như zalo cảm nhận của anh đó, tình yêu thì nó phải có một chút xíu gọi là mạo hiểm à. mình đặt cược vô nó giống như mình bấm nút mình chấp nhận giống như mình đánh đánh cược chứ đánh cược luôn hả tình yêu đánh cược, cược tình yêu luôn á đúng rồi không phải mạo hiểm mạo, <laughs> mạo hiểm, hiểm. yêu coi như là yêu Bất gọi chấp là luôn bất chấp luôn đã yêu là không sợ gì hết á tôi hiểu ý của bạn trai ừ. tức ở đây là bạn trai mong muốn cho một cái cơ hội tuy là cái cơ hội này nó có hơi mạo hiểm một chút thiệt nhưng mà vẫn mong muốn đúng không ý đúng em rồi. là vậy đúng không đúng rồi thường em thích hẹn hò em thích đi xem ở đâu đi xem phim nè rồi đi chỗ mấy khu vui chơi rồi à, đôi lúc thì muốn tĩnh lặng lãng mạn tí thì đi quán cà phê em thích đi phượt không đi xa đi xa hả có em thường thích đi đâu đi đà lạt giống anh đó vô anh vô thích, vô vô anh thì anh thích đà lạt như đà lạt ừ, thiếu một cái gì đó cái cảm xúc ở đó anh thì thích giống như buồn cái gì hay là bị stress nặng thì cứ thích lên đà lạt một tuần thì anh có thể tới cho em mấy lần thì à, cuối tuần là được rồi rồi hàng ngày à, hỏi thăm này nọ là ổn rồi không có nhất thiết phải ngày nào cũng gặp tình yêu thì nó bình thường thôi bình thường mà nó bền lâu chứ gấp quá <laughs> thì nó cũng dễ tan lắm khoảng bao lâu em dự định kết hôn quan niệm của mình là tìm hiểu à, đúng người mình gặp đúng người mình sẽ tiến tới à, chuyện lâu dài luôn chứ không phải là muốn nhìn cái là ờ, nhìn cái là là tiến tới luôn không được sau này mình không hạnh phúc rồi này nọ nó nó cũng ờ, khổ cho hai bên đối chỉ, với mình chỉ là cần gặp đúng người thôi đúng rồi thời gian thì nó không quan trọng lắm đúng rồi rồi bây giờ ừ, quan điểm về chuyện là kinh tế trong gia đình nè ừ. ai sẽ là người ờ, giữ tiền nè chắc dạ rồi em nghĩ sao về kinh tế của hai vợ chồng thường thường thấy là à, phụ nữ hay à, giữ về tài chính cho nên em nghĩ giữ một chút xíu nữa chứ yếu là lấy lại hết <laughs> nó thiệt nếu tức em lấy ngay phải giữ giữ lên nữa xíu em mới giữ được tiền chứ em yếu yếu gì sao em giữ phải là dành luôn á hả không phải nó không có dành nữa giống không, như ý phải... là bạn này cần một cái người phụ nữ phải mạnh mẽ ừ. phải uh, hơi cá tính một chút xíu thì mới có thể trói trói được bạn này lại mới kìm được bạn này lại đây cũng là một con ngựa rất là chứng nè đúng không dạ nó, nó tự tự như vậy thật ra quan điểm bạn này rất là rõ ràng bạn này biết được cái cái tính của mình và biết được cái điểm yếu của mình cho nên là cần một cái người để có thể là là là hỗ trợ cho bạn để khắc phục những cái yếu điểm của bạn tức là một người phụ nữ phải cá tính phải bản lĩnh á leo lái giống được ngọc lan à. rồi đó giống chị ngọc lan vậy đó dạ. thì mới trói được chân bạn này thôi thôi trói không phải chói nó nó giống như kìm lại thôi kìm lèo lái được cái con thuyền gia đình bạn này cần một cái người phụ nữ Đúng như rồi. vậy thôi chúng ta đã phân tích đến điều đó rồi tùy các bạn thôi bây để giờ tay là vào nút bấm đi các bạn để tay vào nút bấm sau 3 tiếng đếm thì các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình nhé một hai ba hết thời gian à, dĩ nhiên không có chương trình nào mà chúng tôi bắt các bạn phải bấm cả dạ. hai bạn này Nếu cần có phải có thời gian đúng là có cần thời gian. có thời gian và cần phải có những người chung quanh để tư vấn cho hai bạn nhiều hơn thì được hôm nay chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên có thể là những người bạn với nhau để cùng chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống biết đâu biết đâu điều gì xảy ra nhé chúc các bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình mời bạn nữ bước ra sân khấu mời bạn nam mời đi bạn rồi bạn nữ giới thiệu trước đi em dạ em tên là đỗ ngọc anh ạ à, 23 tuổi hiện tại đang làm xét nghiệm xét nghiệm cái gì em xét nghiệm máu tại à, dự phòng à, bình thạnh à, kỹ thuật viên lấy máu thử máu đó dạ. đúng không em dạ đúng rồi quê mình ở đâu dạ nhà em ở củ chi ạ bà ngọc anh 23 tuổi à, làm kỹ thuật viên xét nghiệm máu bạn nam giới thiệu về mình đi dạ xin à, chào anh quyền linh chào chị cát tường Chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Thanh Nam, mình 30 tuổi Công việc hiện tại mình là nhân viên văn phòng Làm việc ở đâu bạn? Dạ ở Bình Chánh chị Bình, Bình Chánh. Chánh Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ nếu mà tính chính thức thì em ờ, chỉ một mối tình chính thức thôi Bao nhiêu lâu bạn? Dạ 5 năm anh Wow dạ. Mối tình 5 năm cũng khá dài nha Nhưng mà chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ được hơn 3 năm rồi chị À 3 năm Nhưng mà lý do chia tay bạn? Dạ do là sức ép từ hai bên gia đình anh à, ờ, Nếu mà gia đình cấm cản á thì không lẽ anh không có chính kiến gì về à, với gia đình à dạ à, anh dạ cũng... cái gì trời ơi trời à, anh cũng có giải thích và phân tích rõ à, anh muốn là người anh cưới về phải à, được lòng tất cả mọi người đúng rồi em ơi thường á một bên á ngăn cản thôi là đã khó rồi chứ huống chi mà hai bên ngăn cản cái này khó bạn gái trải qua bao nhiêu mối tình rồi em dạ em có một thôi à rồi cũng một chia tay lâu chưa em dạ chia tay hơn năm rồi lý do tại sao lý do là tại vì em không có thích bị ràng buộc rồi giờ có bạn trai nữa thì cũng ràng buộc rồi sao em không có thích tính ràng buộc à sở thích của em là gì em rất thích ăn ạ ăn gì ăn một là những món em tự nấu là tự nấu tự ăn dạ cô này cũng lạ thường thường là thích mình nấu để người khác người ta ăn nhưng mà cô gu lạ ghê nha ngoài sở thích đó ra mà có sở thích gì nữa không dạ đi du lịch ạ à em thích đi với người lạ thôi à. ủa là sao thích đi với người lạ là sao tại vì em hay theo dõi những cái trang web uh, tổ chức lịch đi á à. thì em đăng ký để đi theo thôi mình đi thì mình đi riêng xe của mình nhưng mà ý là đi chung với đoàn thì ở đó toàn là người lạ thôi nhưng mà người ta rất là thân thiện à, à. người quen không có thân thiện đúng không người quen thì mình quen quá rồi <laughs> nhưng mà nếu em đi nhiều vậy tiếp xúc với nhiều người lạ vậy thì trước lạ sau quen thì đáng lẽ là em phải tìm được bạn trai chứ sao em phải cần nhờ tới chương trình riêng em em nghĩ là mình không có duyên không có duyên gặp được người mà mình thích em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào em muốn kiếm người đầu tiên là ít nói rồi à. anh này ít lắm á anh ít nói đúng luôn rồi đó tốt bụng anh này tốt có thể bao dung bao dung có luôn rồi xác định là làm ở thành phố luôn Em có thể những cái dịp lễ đồ em vẫn thể theo về Nhưng mà xác định cuộc sống chính thức là ở thành phố Nhưng mà ở thành phố làm dâu được không? Dạ được à. Em có xác định ở thành phố hay không? Dạ, nơi nào môi trường tốt tạo điều kiện cho mình là làm ăn và phấn đấu tốt Chính mình xác. sinh hoạt tốt thì mình sẽ ở nhưng cô kia cổ thích ở thành phố mặc dù thành phố có đôi khi không có làm ăn được em đã muốn ờ, lập nghiệp và sinh sống ở đây cho nên là ờ, về vấn đề đó thì ờ, em yên tâm Ừ. rồi được còn Đây gì nữa em gái dạ chỉ thế thôi ạ à. có đặt ra ngoại hình giống ai à, tiêu chuẩn như thế nào vậy không dạ cái đấy em không quan trọng lắm mà. rồi có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không em không thích cái tính gia trưởng rồi tại em quan niệm nè đang yêu á thì đừng có bắt nhau phải này phải này cảm giác yêu thì phải làm cho mình thoải mái thôi chứ đừng ừ. có bắt ép nhau dữ quá còn bản thân mình em thấy em có khuyết ưu điểm khuyết điểm gì không khuyết điểm của em là rất là ngang à nói thì hơi nhiều nhưng mà do trên đây ngại nên ít nói à nãy giờ là ngại đó hả dạ à, chỉ vậy thôi phải Đơn không giản. còn em bạn trai. trai em thích tìm người yêu như thế nào dạ biết sống biết cư xử uh, uh, hòa đồng với tất cả mọi người và ừ. biết uh, kính chương trên nhường dưới uh, có lễ độ xíu này thì tốt à cái này thì dễ rồi dạ. ngoại hình ngoại hình không mà hình không quan trọng không quan trọng luôn chắc không dạ đàn ông cứ nói không quan trọng không quan trọng không, đến tuổi này thì chắc em cũng hết <laughs> ờ ba chục tuổi đến tuổi này làm thấy ghê quá ba chục tuổi à có gì đâu mà đến tuổi này hiền lắm hiền khô à hiền nhìn anh né luôn thấy không anh có khuyết điểm gì không anh dạ khuyết điểm thì ai cũng có nhưng mà không có lớn không có ảnh hưởng tới mọi người à, dạ. mình có cái điều gì mà mình không thích ở người con gái không đừng có bày hay không nhìn nó không gọn gàng cái phong cách ăn mặc thì uh, hiện đại nhưng mà đừng có hại điện uh, <laughs> ờ, tùy từng điều hoàn cảnh mà mình à, thích ứng với cái à, cái ví dụ như ngày hôm nay bạn gái lên đây tham gia chương trình theo em nghĩ bạn gái mặc cái đồ gì là thích hợp nhất một chiếc váy uh, xòe bình thường thôi là được rồi chị phải xòe mới được hả <laughs> bây giờ bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được trong năm hoặc là qua năm hoặc là hợp thì đến với nhau bất cứ lúc nào cũng được chị ừ, mình đã chuẩn bị gì cho cái hôn nhân chưa dạ chuẩn bị từ à, hai năm trước rồi chị nói chung bạn ấy dễ lắm sao không được mai cưới mốt cưới không được nữa quan trọng là yêu nhau hôm nay lên đây tham gia chương trình thì ba mẹ có biết không dạ có chị có dặn dò tìm con dâu như thế nào dặn dò gì em không <laughs> dạ không thì à, ba mẹ ở nhà cũng đối thúc lắm rồi một câu hỏi cuối cùng nè em có ghen không dạ yêu thì cũng có ghen với chị ví dụ giờ bạn gái đi tiệc tùng rồi bận đầm có hơi ờ, sexy chút xíu vậy em có cho không mấy chuyện đó là bình thường thôi chị được rồi cảm ơn bạn dễ bên đây dễ lắm quan trọng ba mẹ thôi ờ, chào em gái chào anh à, anh anh hiền lắm anh bảo đảm em nhìn là em chấm thôi bây giờ vấn đề làm sao để em chinh phục ba mẹ của anh ấy em rất được người lớn yêu thích ừ cái này là được rồi dạ tự tin là được ừ, tự tin như thế được rồi ít ai ghét em lắm tính em là vậy anh ấy rất hiền nha dễ dạ. em anh thấy cũng hợp đấy cặp này hợp đó ừ. nhưng mà nếu như bây giờ ảnh tiến tới hôn nhân thì em chừng nào mới chịu à, nếu mà em cảm thấy anh đó hợp với em được thì ờ, anh em... muốn một anh muốn trong một năm thôi đó ba mẹ anh hối thúc dữ lắm rồi được không <laughs> vậy phải do tình cảm quyết định chứ nếu mà bây giờ để em gặp một người xa lạ mà em bảo một năm cưới nãy em nói em thích chơi với người xa lạ <laughs> em thích cách bạn thôi à thôi rồi hai người sẽ nói chuyện với nhau nha nhưng vấn đề à, để anh hỏi người thân trước cái đã ý kiến người thân cũng quan trọng lắm dạ nha hôm nay em gái giờ... có đi với ờ, người thân không dạ có để em đi với ai em đi với bạn em à Chào dạ, anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả Em là bạn của Ngọc Anh từ hồi học cấp 3 tới bây giờ Dạ, ở chung với nhà nó luôn Bạn em rất là đơn giản, dễ thương rất là dễ thương luôn Sống thì rất là biết sống, ấn tượng về bạn thì rất là rất là thích bạn Còn à, về anh trai bên đây thì em thấy là anh rất là hiền, chín chắn và trưởng thành à, Về ngoại hình thì rất là ok Cảm ơn em Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với người em họ Dạ, em à, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường Chào bạn Chào à, quý vị khán giả em là em họ của anh anh hiền và rất nhiệt tình anh cũng rất kỹ tính bên bạn gái bên này là rất là xinh à, cũng rất dễ tính dạ em cảm ơn rồi, cảm ơn em cảm ơn em bây giờ thì à, tính hai bạn nha mình tâm sự trực tiếp với nhau có gì cứ hỏi ảnh nha Anh hơi ít nói một chút kéo mà đi bạn gái rất là Mời xinh bạn. luôn rất là dễ thương dạ, dạ. anh làm ở đây lâu chưa ạ à, anh làm cũng được uh, à, 4 năm hơn 4 năm rồi anh có thích đi du lịch không dạ cái đó là sở thích uh, niềm đam mê á nhưng, nhưng mà, mà phải đi xe máy á à, anh cũng thích rất thích đi phượt ủa vậy hả anh chạy xe tốc độ cao không nói chung chạy là miễn sao an toàn thôi chứ ủa vậy hả à. em chạy nhanh nhưng mà em chạy rất là an toàn hai người đi đi phượt chung thì ai chở ai dạ tất nhiên là em phải chở chứ chị anh có để cho em chở không mình đổi tài cho nó vui tại vì đúng rồi dạ không cái đó thì à, em à, phải đảm bảo sức khỏe để mà um, có một hành trình tốt em rất khỏe không ngồi sau nhiều cái hấp dẫn thú vị lắm em mình thay phiên nhau vui mà dạ em sợ ngồi đằng sau lắm à ủa em tính chạy suốt luôn á hả đổi tài chút thôi nam người ta chạy 80% phần trăm còn em chạy 20% phần trăm đoạn đường được rồi anh có hay nhậu không ạ anh đặt ra tiêu chí với anh chỉ cho một tuần anh chỉ được nhậu hai lần thôi à, nếu anh xỉn anh gọi anh có dám để em trở ờ. về không à không nếu mà anh ờ, anh xịn á thì anh sẽ vào quán cà phê anh nghỉ ngơi một xíu cũng trời ơi trời lì quá trời lì luôn á trời ơi trời thiệt chứ bực bội à không làm mai nữa mệt nghỉ con ta chở nhiều khi đi có sao đâu còn nếu mà ừ, cảm nhận mình đủ tỉnh táo chạy về thì anh sẽ về không công an bắt mà nói chuyện khác nói chuyện khác đi chuyện hoài đấy trời ơi thiệt tình nói chuyện tình yêu đi anh có muốn hỏi em gì không ạ à? chắc em hỏi suốt luôn đi em thế bây giờ em hỏi anh không trả lời được hỏi đi hỏi kệ hỏi nữa đi hỏi thử coi tấn công tới tấp cho anh <laughs> không ngoài sở thích du lịch em còn sở thích gì nữa không em thích ăn lắm em rất thích được ăn như anh anh nấu em có ăn được không ô anh nấu dở cỡ nào em cũng ăn anh em, thì nấu thì không dở thôi chuyện ờ, yêu đương tình yêu hẹn hò gì ăn uống hoài chơi bây giờ mình hẹn hò nhau đi hẹn chơi hò sao mình đó? hẹn hò sao nè trai chủ động cái coi bây giờ hẹn hò với ừ. bạn gái thì sao hỏi sao giờ anh anh hỏi giờ em muốn đi chơi đâu anh hẹn đi chơi liền luôn hẹn hò liền ngày đầu tiên đó hẹn ở đâu cái đó là chắc để liên hệ sau trời đất ơi thôi bây giờ cảm nhận về nhau nè bạn trai cảm nhận về người đối diện như thế nào chia sẻ trước khi chúng ta quyết định anh thấy em cũng ờ, dễ thương năng động hoạt bát <laughs> em có thích không dạ cũng thích anh hiền quá anh hiền mà nhiều câu cần nói lại không nói được <laughs> cái khuyết điểm lớn của anh á là không tự tin trước đám đông anh cũng muốn ờ, chủ động và để cho em <laughs> à, mình <laughs> nhưng mà thiệt thực cảm xúc nó nó nó đang rất là hồi hộp anh anh tiếp tục đi đó được rồi đó được rồi đó được rồi đó hả em cảm nhận về anh như thế nào thì đấy em vừa mới bảo này em có nói cái gì đâu mà em hiểu anh một tí xíu nào bây giờ ngày đầu tiên em hẹn hò với cô ấy em sẽ hẹn ở đâu theo ờ, theo sở thích của em anh rất chân thành và nhiệt tình đó nếu em đồng ý ờ, mình tìm hiểu với nhau thì ờ, anh sẽ đưa em về ờ, ra mắt với ba mẹ anh nghĩ cái tính em năng động vậy á nhà anh có chấp nhận được không ba mẹ anh rất là hiền nhiệt tình và thoải mái lắm dạ. cho nên là vấn đề đó em khỏi lo thôi bây giờ một câu cuối cùng em tỏ tình chứ nãy giờ cô chưa hiểu em nhiều đó em thuyết phục một câu gì đó nữa mình đã, đã lên đây rồi mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và không phải câu đó mình nói từ trái tim mình suy nghĩ gì cô ấy nãy giờ mình cảm nhận thế nào mình mong muốn điều gì suy nghĩ cho kỹ nào em cô khánh linh anh nói thật nếu mà anh phải đi theo em thôi nào nói gì đi em em không biết nói gì nói câu gì một câu một thôi nói gì tận đáy lòng của mình rồi mình sẽ tiến hành đến bấm nút hiện bằng nút bấm thôi ta đã nói người ta thích thể hiện bằng hành động rồi, rồi ép người ta hoài thôi bây giờ là giây phút quan trọng cả hai bạn đều suy nghĩ thật kỹ hãy đi đến quyết định bấm hay không bấm nào một hai ba hết thời gian sao em không bấm nút em thích một người ít nói nhưng mà nói những gì cần nói à, rất tiếc cho em đấy anh nói thật cô gái rất là dễ thương cô rất dễ là... lắm cô cũng muốn bấm nút đấy nhưng mà không nói cái gì làm sao bấm được nhiều khi là em chưa thấy được chưa thấy được cái điểm em thích mình có thể sau ngoài chương trình thì mình có thể gặp nhau ở ngoài và mình à, trao đổi thêm và, và tìm hiểu à, hy vọng okay. là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình có rất nhiều người đang theo dõi chương trình và biết đâu những người đó sẽ là một nửa của các bạn gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax dạ em cảm ơn chúc hai em may mắn trên con đường tìm tình yêu thương của mình nha em cảm ơn mời bạn nam Mời bạn nữ Ngồi đi bạn Bây giờ mình giới thiệu về mình đi Dạ, xin chào toàn thể à, hôn trường, chào à, MC Quyên Linh về Cát Tường Em tên là Nguyễn Xuân Minh, đến từ Hà Tĩnh Đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương Nghề thì à, kinh doanh bất động sản Hiện nay là 35 tuổi Hả? 35 tuổi chị Mời bạn gái giới thiệu Em chào chị Cát Tường, ừ. chào anh Quyền Linh Chào toàn bộ quý vị khán giả và bạn bên kia bức rèm Em tên là Dung, em à, năm nay 28 tuổi ạ. Em đến từ Thanh Hóa. Hiện giờ em đang ờ, công tác ở đâu? Dạ em hiện tại đang công tác trên Bình Dương thuộc công ty ờ, QB Việt Nam ạ. Rồi. Vậy thì thuận lợi cho hai bạn đều ở Bình Dương hết. À, bạn gái hãy nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh của em là khéo tay ạ. Thường hay ờ, đan móc, theo thùa, làm tranh giấy thủ công ạ. Còn điểm yếu của em thì hơi nhát trước đám đông và thường nhát trước bạn trai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về điểm yếu, điểm mạnh của mình. Điểm mạnh của em là tính tình vui vẻ, hòa đồng, đam mê à, thể thao, văn hóa văn nghệ. Điểm yếu thì hơi um, nhẹ dạ cả tin tí. <laughs> nhẹ dạ cả tin hả? Dạ. Cái này là quà tặng dành cho bạn trai ngày hôm nay đúng không? Dạ đúng Cái này tự tay em làm đó hả? Dạ. Rất là đẹp thưa quý vị, thấy chưa? Có chữ bạn muốn hẹn hò đó. À, bạn muốn hẹn hò. Có mặt trời, có hai đứa tung tăng, có hoa, Em làm vậy là mất thời gian bao lâu? À, mất một buổi tối á Rất đẹp, rất trân trọng Bây giờ à, mình nói về tình trường một xíu đi Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Ừ, à, nếu mà mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào <laughs> à, Em mới có một mối tình đó là mối tình đơn phương Sau này người ta có người yêu thì em mới phát hiện ra là em thích người ta Ờ, à, có nghĩa là lúc đó yêu đơn phương mà đối phương cũng không biết Dạ Trời ơi Tại do nhút nhát quá không nói đúng không em? Dạ Hôm nay mình nói ờ, nói thật, nói thật, nói thẳng nha bạn Bây trai Có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ có ba mối tình rồi chị ba mối tình Mối dạ. tình dài nhất bao lâu? Tình dài nhất là 2 năm anh Được rồi Hôm nay à, bạn gái đến đây à, muốn tìm đối tượng của mình như thế nào? À, đối tượng của em về ngoại hình thì cao khoảng 1m65 trở lên ạ Được không? Được không? Bên được kia chưa? À, người hơi tròn tròn một xíu tại vì em hơi ốm nên là bù trừ ạ Ở đây Cũng bình thường bình thường sắp tròn <laughs> còn gì nữa em à, tính tình thì hòa đồng không có keo kiệt có keo kiệt không không mình nói chúng là vui vẻ em ơi <laughs> mình có cái mẫu người bạn trai lý tưởng mình như thế nào không tròn tròn cao cao giống anh quyền linh là được lại giống anh quyền linh chương trình bạn muốn hẹn hò này ai cũng muốn giống anh quyền linh hết một tràng pháo tay cho anh quyền linh rồi à, bên nhà trai yêu cầu yêu cầu sao bên nhà trai muốn yêu cầu có bạn gái cao khoảng mét à, năm bảy trở lên hiền lành trắng trẻo nhìn cũng dễ nhìn tí tính tình thì à, vui vẻ hòa đồng không nói nhiều không thích nói nhiều đúng không em thấy mình có nói nhiều không chúng đài thì em mới nói đúng nhiều chứ à. còn bình thường thì em cũng nói ít lắm. rồi có điều gì em không thích ở người bạn gái không không thích bạn gái um, lăng nhăng mau me chúng là ánh mặt gọn gàng màu mè đôi khi nó cũng phải có màu sắc chút xíu à, người ta đi ra người ta phải bằng bạn bằng bè chứ đúng không dạ. có cái chuẩn ờ, mẫu người bạn gái ờ, lý tưởng giống ai không không dạ nói chúng là cứ binh binh được là chị em cao mét mấy em cao mét năm thấp hơn chuẩn lắm chị thấp hơn chuẩn chút xíu không sao dạ chị à, nếu mà được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được khoảng à, uh, 6 tháng đến năm chị kinh tế ai sẽ quản lý chi tiêu tiền bạc vợ quản lý vợ quản lý Đã à, nhưng mà mình vẫn phải phải, để một ít chứ không đi đâu mà xin kỳ lắm bao nhiêu phần trăm khoảng 10 phần trăm trời ít vậy <laughs> trả giá lên hai chục đi trời mười ít lắm thanh này thật thà quá à mốt cho anh 10% phần trăm nha dạ. ờ, để ảnh ờ, chi tiêu lặt vặt ha ờ, em gái là đang công tác ở bình dương luôn hai người hỏi có, có gần nhau không vậy em ở miền nam em em ở thành phố mới bình dương á anh anh ở trên dự án hơi xa tí đến anh qua anh xem đàn gái thế nào nha em chào ha, anh quyền chào linh em em thấy nãy giờ à, anh đã nói em tưởng tượng là anh sao chưa thấy chắc là nhỏ hơn anh nhỏ ô <laughs> bức tranh đẹp quá tự làm đó anh à, làm đêm đó làm đêm luôn hả có khiếu lắm em, em có không thích... thích điều gì hết người chồng của em không em không thích là hút thuốc á có hút thuốc không trai không ạ à, nhậu thì được nhưng mà đừng có lầy lội quá có lầy không không nhậu thì say đi ngủ thôi say chứ không có lầy thôi được rồi Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với ờ, chị dâu, với ờ, bạn đồng nghiệp và bạn thân ạ Rồi, cho chào gia đình của bên nhà gái đi Em xin chào chương trình và xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ Em tên là Hương, là chị dâu của Dung ạ Thấy giờ anh này được không? Thấy hợp với bạn em không? Anh này thì được nhưng mà cao tuổi hơi cao tuổi dạ nhưng mà không có vấn đề gì như thế thì mới là chững chạc mới có thể là đáp ứng được yêu cầu của em cao hơn cũng 7 à, tuổi 7 tuổi rồi dạ, dạ. cảm ơn à, em bên nhà trai mình đi với ai đi với chị với à, anh Em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả Em thấy bạn gái bên này hiền Cảm ơn chị Giờ còn Minh á Minh quyết định hay không thì hai bạn quay lại cho nhau cơ hội Thì em xin hết ạ à. Dạ, rồi à. cảm ơn chị Rồi bây giờ mình kéo màn lên nha Bắt đầu thôi anh tặng em mua hai món quà em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ làm cả đêm đấy <laughs> rồi cảm ơn em dạ em cảm ơn anh anh cảm nhận về em như thế nào ạ anh ờ, thấy em cũng được hê lành <laughs> em thì cũng không quá hiền lắm đâu phải <laughs> là dữ hả nói chung là cũng hơi dữ dữ em thấy anh như thế nào em thấy anh cũng hiền nhìn cũng rất là chững chạc còn à, nếu mà hẹn hò thì em thích đi đâu À, nếu mà hẹn hò thì em thích uh, đi uh, xem phim cũng được hoặc là đi uh, cà phê nói chuyện để mình hiểu rõ nhau hơn. À. Dạ. Kế hoạch hẹn hò sao? Bao nhiêu lâu gặp nhau một lần rồi khi nào đám cưới? Nếu mà hẹn hò thì tuần gặp lần. Gì dạ. ít quá vậy? Thôi gặp ít thì chất lượng chứ rồi mình bàn nhau coi con cái muốn sanh mấy đứa trai gái gì tính luôn đi em thì em rất là à. thích con gái vậy hả dạ anh thì ờ, gái trai cũng được nhưng mà ưu tiên con trai hơn ừ. rủ đẻ không được con trai rồi sao đẻ không được con trai thì đẻ con gái được thôi chị hai đứa được mà hai ba đứa vậy được hai người đứng lên đi đứng lên đây cô em đứng lên đây cô gái này chưa nắm tay chàng trai nào lần nào đây là đầu tiên đấy nắm tay đi nắm tay bên kia luôn nắm chặt lấy cảm nhận nhìn nhau nhìn nhau hai người nhìn nhau cảm nhận tôi cho hai người nhìn nhau hai tiếng đó rồi <laughs> nhiều quá hả nhiều quá hả dạ. thôi thì, thì 2 phút 20 giây thôi rồi hai người nhìn nhau đi để xem cảm nhận nắm tay chặt có thế nào coi rung động thế nào 20 giây đó nhìn thẳng vào mắt nhau nhìn thẳng vào mắt nhau cô chưa nhìn nắm cổ tay kia trời ơi nhìn tôi chi ủa chưa hết mà Được hết rồi anh mười chín giây rưỡi đó thôi rồi rồi các con trở về ghế đi nắm tay như thế mắt nhìn nhau như thế trò chuyện như thế bây giờ ờ, các bạn hãy nói thật đi mình đang suy nghĩ điều gì về đối tượng mình đang nói chuyện mời các bạn anh thấy em cũng hiền anh cũng ờ, cũng được nói nữa đi có ít quá nói nữa đi nắm tay 20 giây mà nói có hai giây à cũng chứ chứ còn cảm giác không thấy tim mình có đập gì không có rung động gì không không chưa luôn dạ bình thường bạn gái cũng muốn nói gì không à, Vâng, thì em cũng muốn nói với anh rằng là um, mình hôm nay đến đây gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên rồi thì uh, nếu được thì mình cũng cho nhau cơ hội để uh, tìm hiểu tại vì em nghĩ rằng thời gian ở trên này cũng không có nhiều để mà mình hiểu được một con người rồi hết thời gian mời bạn đặt tay vào nút bấm quyền bấm nút hay không là do các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha một 2 3 Hết thời gian Mời hai bạn Vậy là không ai bấm cả Đây, cầm quà của mình đi bạn Tại sao bạn nữ là không bấm? Thì như hồi nãy anh câu cuối anh có nói rằng là tim anh chưa rung động Thì em nghĩ rằng là um, mình à, không không có duyên lắm nếu như vậy thì mình để nhường cơ hội cho người khác ạ đúng rồi nhưng mà thật sự em có rung động không <laughs> nói thật thì, lòng mình đi nói thật lòng mình thì à, lên đây bước lên đây là em đã run rồi nhưng mà còn nếu mà gặp bạn trai mà để rung động thì cũng chưa có thôi à, nói như bạn gái chúng ta hãy dừng cơ hội đó cho nhiều người xem truyền hình nữa cả triệu khán giả đang theo dõi biết đâu có anh chàng nào đó sẽ bấm nút cho em và biết đâu có cô gái nào đó sẽ bấm nút cho bạn gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax và thay mặt chương trình chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình dạ, cảm ơn chương trình dạ, cảm ơn hai bạn mời bạn nữ bước ra sân khấu mời em ngồi mời bạn nam rồi ngồi đi bạn rồi, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ thưa chị, em tên là Nguyễn Thị Tường Vi. À năm nay em 27 tuổi, đến từ uh, huyện Đức Trọng của tỉnh Lâm Đồng. Thì em đang sinh sống và làm việc tại uh, thành phố Hồ Chí Minh chị. Em đang công tác tại phòng kế toán của công ty cổ phần thực phẩm CJ Minh Đạt ạ. À. Mời bạn trai. Dạ em xin ờ, kính chào uh, toàn thể quý vị đến đến xem chương trình ngày hôm nay và anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Bùi Đức Huy. À, em năm nay 27 tuổi, à, em đang à, giảng dạy à, giáo viên tại trường à, trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn. À, lĩnh vực à, chuyên ngành của em là bên cơ khí. Quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Củ Chi nhưng mà hiện tại em đang sống tại à, à, Sài Gòn cùng với gia đình. Rồi. Củ Chi Sài Gòn hả? à <laughs> quá hả À, bạn nữ giới thiệu một chút xíu về mình đi, ưu điểm khuyết điểm của à, em. À dạ thưa chị, em có một số ưu điểm như là em là một người rất là hoạt bát à, lanh lẹ tuy uh, ít thông minh nhưng mà lại rất là nhanh nhẹn tính cách em á thì rất là thẳng thắn ít thù dai đặc điểm nó của nghề nghiệp cho nên em kha là một người rất là cẩn thận và biết uh, quản lý tài chính tốt biết quản lý tài chính là mẫu người vợ <laughs> rất tốt xin mời chàng trai củ chi đến từ thành phố hồ chí minh sài gòn à, ưu điểm thì à, nhiều lúc là mình à, cầu toàn quá mức em cũng có khá nhiều những cái đam mê theo đuổi à, nhưng mà có cái khuyết điểm là nhiều lúc là mình hiền quá chưa có thể hiện ra được ờ, hết cái cái ưu điểm của mình về tình trường em có bao nhiêu mối tình rồi dạ thưa chị tính đến thời điểm này á thì 27 ờ, năm qua <laughs> em chưa có một mối tình vất vai nào hết chị <laughs> em có biết uh, nguyên nhân tại sao không dạ thưa chị theo em nghĩ là có ba nguyên nhân chính đó là thứ nhất á, là do ờ, trước đây thì em không học ở thành phố hồ chí minh em học ở trên đà lạt thì ờ, bắt tay vào một cái gì đó thì khá là chú, chú tâm tới thì lúc đó em lo ổn định cuộc sống trước và ừ. chưa có dành thời gian cho nó Rồi. thứ hai đó là em là kế toán nữ chiếm đa số lý do thứ ba đó là em đăng ký chương trình này cách đây là chắc một năm thì ờ, trong một năm đó là em không dám quen ai hết em sợ là khi chương trình gọi thì mình không được thêm gia trời ơi phụ <laughs> nữ một tính chung thủy dạ rất là chung thủy chị còn bạn thì có bao nhiêu mối tình rồi dạ em thì uh, mối tình chính thức thì uh, chưa có trải qua tuy nhiên là cũng có trải, trải qua những cái mối tình uh, kiểu như là đơn phương thời đại học thời đi học hơi nhát với lại con gái à, do đó là hồi nhiều lúc là cũng à, à, không thực sự tự tin để bày bỏ tình cảm của mình mình có nhiều cái đam mê thường mình dành cái thời gian cho cái đam mê của mình đó mình, anh ơi à, anh dạ? nãy giờ nghe anh nói là anh có rất là nhiều đam mê nhưng mà em chưa có nghe rõ được á là mình có đam mê trong lĩnh vực nào vậy anh mình có đam mê âm nhạc mình chơi nhạc cụ đam mê viết blog thì chủ yếu là viết về những cái đề tài như là thể thao du lịch ảnh nhưng mà tức là quá nhiều đam mê giờ không có đam mê lấy vợ hả <laughs> con trai mình đến khoảng 25 26 tuổi thì uh, bắt buộc là phải nghĩ đến cái uh, gia đình phải nghĩ đến một cái uh, mối tình một cái uh, người mà mình có thể chia sẻ cùng cái đam mê của mình cùng mình là coi như là xây dựng một cái uh, mối quan hệ lâu dài cùng uh, nhau chia sẻ những cái cái niềm vui trong cuộc sống uh, hai người có thể đồng hành với nhau uh, Rồi, lâu dài hỏi gì nữa không dạ có à, hỏi anh... câu nữa anh nói tới chuyện <laughs> anh ơi em có nghe anh nói là anh có đam mê về âm nhạc vậy bây giờ em có thể được uh, nghe một cái uh, một bài hát để em có thể chia sẻ cái đam mê với anh được không ạ à vậy là mình xin ờ, cùng cái nhạc cụ của mình hôm nay đem theo rồi nghe anh ấy đàn nghe thử nha được không quá mê luôn <laughs> thích giai điệu ờ, loại nhạc này không em à dạ thích anh thích hả sao <laughs> nghe đàn kêu nó tích tịch tình tan quá vậy thôi nói chứ nãy giờ anh đàn đó dạ tôi nghi lắm bạn đồng hành với tôi tôi biết mà tôi nghe tiếng đàn mà có mấy nút nó tẹt tẹt là tôi nghi rồi thôi bây giờ là anh ấy chơi đàn em nghe này nha dạ Thank đàn nó như thế nào dạ, rất là đam mê <laughs> chị không hiểu em thì sao nhưng với chị nghĩ nếu như hai đứa ở chung mà có gây lộn chứ cần bạn trai ôm cái đàn mà đàn như vậy thì bao nhiêu cái cái nỗi bực dọc chị sẽ tan biến hết nãy giờ chị ngồi chị nghe mà chị thấy phiêu mà thấy phê dễ sợ hôm đó có một cặp cũng giận như đó anh lấy cái đàn ra đàn cổ đập bể cái đàn luôn rồi bây giờ mình chưa có một người bạn trai nào hết nhưng mà mình có đặt ra cái người mẫu lý tưởng của mình cần tìm là một người như thế nào hay không thứ nhất là về mặt ngoại hình là do ngoại hình của em à, khá là nhỏ nhắn và xinh xắn cho nên à, em mong em à, gặp một bạn nam cao 1m65 trở lên ừ. có thể có tóc hoặc không có tóc nhưng mà tóc có thể là không dài và không nhuộm những màu như là đỏ xanh không có tóc lấy gì nhuộm dạ nếu mà có tóc thì thì không nhuộm vậy à. da mặt có thể đen hoặc trắng nhưng mà đừng có để râu bởi vì nếu em để râu á thì em có cảm giác là sợ hơn là thích tiếp vậy à móng tay <laughs> móng tay thì có thể ờ, dài có thể ngắn không không thể dài và đừng có sơn <laughs> ai đâu con trai mà để mà sơn dạ chị đó là không biết luôn chị tao đàn tao để móng tay rồi sao em ờ nhưng mà bên này ảnh guitar thì một tay này ảnh đi cắt để anh bấm nốt là ok nhưng mà tay này anh móc do là đam mê tiếng đàn quá nên có thể du di để được một bàn À nhưng mà có thể là phải gọn gàng và sạch sẽ sạch Chứ sẽ. đừng có để móng tay dài quá Chị thì... tưởng em nói là tay có thể dài có thể ngắn miễn đừng có đất là được <laughs> Rồi à, à, ăn mặc thì có thể là à, đừng có hoa hè đừng có màu mè à. à rồi có thể không thơm tho nhưng mà phải sạch sẽ đó là về ngoại hình à còn về mặt tính cách thì à, em là một người nói khá là nhiều mặc dù là kế toán cho nên em rất mong là bạn trai của em sẽ là một người à, ít nói nói ít làm nhiều nói nhiều làm nhiều nhưng mà đừng có nói nhiều và không làm bạn có thể làm bất cứ nghề gì cũng được nhưng mà đừng có vi phạm pháp luật và làm biếng là được à bạn có thể chia sẻ với em có thể chia sẻ với em à, những cái công việc như là nam công gia chánh đó chị tự vì nam công gia chánh trời ơi bạn trai có nam công gia chánh không cái những cái việc nào như là nam công gia chánh thì à, em không giỏi nhưng mà em nghĩ là em có thể làm được em à, có viết với cái giấy em ghi coi nhiều quên đó cậu <laughs> giờ hơi dài đó rồi còn bạn trai do là tính mình cũng hơi ít nói bạn ấy là nói nhiều hả anh gặp trúng à. em rồi đó <laughs> vui vẻ hoạt bát à, nhà, chiều cao thì à, không quan trọng à, dễ thương xinh xắn là mẫu người phụ nữ của à, nghĩ tới gia đình dạ giống như đang miêu tả em đó anh <laughs> anh ơi ừ? à, anh có điều gì không thích ở phụ nữ không ạ à? à, mình không thích phụ nữ à, cầu kỳ quá À, cứ tự nhiên thôi dạ. cô ấy đừng à, ăn mặc à, thoải mái quá thoải mái là sao anh tự nhiên em nói thoải mái bên đây cổ ôm người cổ lại là thoải mái gì thoải mái là sao dạ là đừng hở hang quá nói chung là đàng hoàng lịch sự dạ à, đàng hoàng Ủa lịch vậy mấy người hở không đàng hoàng lịch sự ví dụ mà đi tiệc cưới thì mình có thể mình trang điểm một chút xíu mình ăn mặc cho đẹp chút xíu à, còn bình thường thì trong cuộc sống hàng ngày thì cứ trang phục cứ bình thường đơn giản là được tính tình cũng ờ, đừng có nhạy cảm quá à, xem một cái ờ, phim gì đó mà hay là xúc động gì đó cổ ờ, khóc cổ khóc nhiều chẳng hạn cảm xúc nó bình không, thường mà phụ nữ thì người ta vậy có sao đâu anh ơi cảm xúc là không giới hạn anh <laughs> à, mình bị chú tâm quá nhiều vào cái cái, cái những cái bộ phim mà khác xa bên ngoài quá anh ơi em có thể hiểu là không sống ảo được không anh <laughs> à, đúng rồi có có dạ. thể là như vậy à, em em em có thích coi phim gì không hay tình cảm ước ác gì không mình coi nhưng mà mình đặt cảm xúc lúc đó thì được chứ mình không đem những cái ảo, cái ảo trong phim ra ứng dụng với thực tế thì em nghĩ là được à, là em không không có sống ảo đúng không đúng rồi em là người sống rất là thực tế chị à. hồi hai người nói chuyện nhau đi <laughs> hai người cũng khá lành á mình chỉ coi ờ, coi coi mắt hai bên đi coi dạ em chào anh Nguyễn Linh chào em Lành quá ngoài lanh này còn đẹp nữa anh <laughs> được tự tin là tự tin. một bản chất tốt dạ nhưng nó cũng phải có giới dạ <laughs> anh bên đây á anh thật sự người cũng rất là chân tình dạ hai người gặp nhau hợp đó em ờ, thí dụ làm dâu em làm dâu được không dạ bao làm dâu được không không này được rồi tự tin lắm thôi để hai người này nói chuyện đi anh thấy hai người này hợp không nhưng mà tôi phải hỏi anh này chút xíu nữa hỏi gì nữa trời dạ, coi những móng tay móng chân ờ đó đưa đưa đưa tay đây coi ngon lành rồi sao đất không vậy dạ, nè rồi tay kia chưa nó hơi dài nó xấu ta nãy tao móc dây đàn nó dính vô đen đó đất không à cái dính cái dầu mà ờ, vậy bên đúng rồi đây nè <laughs> máy móc bóc vô đây nè nó dính màu đen nè coi gì nữa không em coi gì nữa em coi tóc tai chị tóc tai hả tóc, tóc màu gì chị không màu đen màu đen được em có thể là quy hoạch được cao thấp dạ cao mét sáu rồi mà em cao nhiêu dạ em cao mét sáu tám nói thách quá đứng lên coi là cái gì mà cao mét sáu tám mét sáu thôi ngồi xuống giá tao tao sáu tám tôi nói sáu lăm là sáu lăm chị ơi ơi chiều cao là nó tăng lên nếu như cao mét sáu thì em mang giày 10 phân nhưng mét sáu tám là em mang mười hai mười ba phân đó chị chút gặp nhau đi hai người ờ, nói thôi, hai đứa mình đi xuống luôn đi anh lên này để cho hai người nói đi rồi bây giờ mình à, hỏi kiến người thân chút xíu rồi em trai đi với ai dạ em đi với lại à, hai anh chị đồng nghiệp với lại hai người bạn của em à, cô gái bên đây à, có vẻ bù trừ với em quy em thì ít nói à, bạn này thì à, lanh lợi hoạt bát có thể làm phát ngôn viên tương lai cho em dáng <laughs> cao khớp khớp ăn khớp với nhau à, dạ khớp khớp <laughs> rồi em có đi với ai không dạ thưa chị hôm nay em đi với à, ba người em của em và hội đồng thẩm thẩm định từ đến từ công ty em ạ à. có hội đồng thẩm định nữa hả <laughs> dạ đúng rồi à, em đại diện à, cho bạn vi là em cùng công ty hồi nãy giờ thì cũng có một xíu gì đó rất là vui và yên tâm thì em chỉ muốn nói với vi vậy thôi yên tâm rồi ha dạ bây giờ kéo màn lên giây phút quan trọng của hai dạ, bạn dạ. gái. đã đến rồi rồi kéo màn lên đi đâu vậy quay qua đây nè quay đâu vậy chào anh khá là hồi hộp à, anh tặng em dạ em cảm ơn rồi em nói trước ha em nói em là một người không phải là người hay nhõng nhẽo không phải là người hay mít ướt nhưng mà đối với các mối quan hệ thì em lại là người rất là có tâm và rất là nghiêm túc đặc biệt là trong mối quan hệ tình yêu mà muốn phát triển và bền vững á thì phải đến từ hai phía điều mà cần á là mình phải à, tôn trọng nhau chia sẻ những khó khăn và mình cùng tận hưởng à, những à, cái hạnh phúc và những cái niềm vui trong cuộc sống đó là quan điểm của em về tình yêu còn anh ạ à? ừ, anh quan điểm tình yêu thì uh, chân dạ. thành uh, tôn trọng lẫn nhau dạ. uh, có thể chia sẻ với nhau những cái niềm vui thậm chí là những cái nỗi buồn trong cuộc sống vậy là cùng quan điểm với em vậy bấm nút hen tao trong một tuần thì ai cũng có công việc của mình hết ờ, công việc nó cũng ờ, khá là bận rộn nếu mà có cái thời gian vào cuối tuần mà rảnh thì chúng ta sẽ có những cái khoảng thời gian chia chơi vui vẻ dạ. Ờ, nó sẽ rất là thuận tiện cho cả hai dạ. tình yêu mà nó đâu phải là một cái gì đó nó cần phải rõ ràng ừ nó không phải là lịch học ba năm bảy thì mình hẹn hò hai tư sáu thì mình làm cái gì đó mà nó sẽ là tự nhiên em thích cái điều đó ừ, anh cũng suy nghĩ giống như em à, nếu sao mà... mình giống nhau vậy <laughs> anh thấy em là dễ thương à, lanh lợi thông minh à, thì anh hy vọng là chúng ta có thể à, sẽ à, có một cái mối quan hệ à, à, lâu dài hơn anh anh cảm thấy là em hợp với anh dạ <laughs> em cũng thấy vậy <laughs> rồi hãy suy nghĩ thật sâu sắc nha các bạn Hãy nhắm mắt lại kiểm tra tất cả những gì mình suy nghĩ à, được. Cặp này đâu cần MC Không cần đâu Không, cặp này phải hôn má mới được Cặp không này tôi chưa đếm mà đã bấm nút rồi Mời bạn trai Em hãy bình tĩnh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 À, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và chào quý khán giả à, Em tên là Phạm Luân, năm nay 31 à, tuổi Công việc của em là nhân viên hành chính văn phòng, lĩnh vực là bên bất động sản Em đến từ Sài Gòn Đến từ Sài Gòn luôn Rồi, mời bạn nữ giới thiệu Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào à, anh à, Luân ạ Em là Bích Ngọc, ờ, em 28 tuổi Hiện nay thì em đang làm kinh doanh về thiết bị y tế Ngoài ra thì em còn có làm uh, thêm nữa là giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài À em quê ở đâu? Em ở Quảng Ninh ạ Bạn trai giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? À, em sở thích của em thì thích à, đi du lịch Với lại à, đôi lúc à, rảnh rỗi thì xem phim Hồng Kông từ TOB Phim gì? <laughs> Thích xem phim Hồng Kông Dạ, à. tại vì mẫu người lý tưởng của em là Hồ Đình Hưng À vậy đó hả? Tại vì bản chất của em là không được thông minh cho nên là em kiếm một người bạn gái có tính cách thông minh một chút <laughs> đây có cô giáo nè được không em dạ được em thích uh, cô giáo tiếng anh lắm ạ điểm mạnh điểm yếu em kể hết cho bạn bên kia nghe luôn đi điểm mạnh của anh đó là có trách nhiệm khi nào đó nhận lời ai hứa gì rồi làm đến nơi đến chốn với lại là có tính nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong công việc ừ. còn uh, điểm yếu thì uh, nhiều lắm xấu tính lắm à, nóng tính hay cằn nhằn hay giọng trái chém thớt trời ơi cái gì cái gì giọng trái chém thớt gì nữa em kỳ vậy à, hết rồi trai mà hay cằn nhằn thì uh, người ta nói khớp. chị người đàn ông cằn nhằn mới là người đàn ông tốt hả tôi mới nghe cái thông tin này luôn á ủa đó ai là cá rồi ai là thớt ví dụ như ở ngoài em bực cái gì đó rồi về thì uh, em chị... chỉ muốn uh, im lặng thôi chứ đừng có hỏi nhiều quá rồi em uh, hay nổi cáu lên rồi em dẫn ngoài đường em về nhà anh chém vợ em hả dạ không cái đó thì không đến nói nào đâu ừ. nãy giờ em nghe anh nói về điểm mạnh điểm yếu của ảnh em có hoang mang gì không hoang mang lắm chị hỏi anh anh ơi bình thường thì anh có cái mức độ nào hay có dấu hiệu gì bảo là em ơi đừng nói nữa không thì anh chém hay cái gì đó không dạ không có đâu em ơi anh họ chỉ kêu là thôi em đừng có nói nữa để cho anh ờ, suy nghĩ một chút chứ anh không thích phụ nữ uh, cằn nhằn nhiều quá ủa sao em kỳ vậy sao anh cằn nhằn mà anh không cho người ta cằn nhằn thì em cằn nhằn thì được chứ ờ, phụ nữ mà cằn nhằn nhiều quá thì đàn ông nó không thích lỡ mà em không kiềm chế được em cũng cằn nhằn một xíu xíu rồi rồi sao anh chung chung chung chung thì lúc đó thì anh ờ, sẽ ờ, nhường nhịn em rồi đến một cái giai đoạn vui vẻ nào đó anh sẽ thì lại. anh sẽ ờ, nói nói ra để chia sẻ chứ không phải ừ. cằn nhằn <laughs> không anh này vui nè được dạ, dễ em... thương em vẫn hơi hơi hơi hơi dạ, sợ đôi lúc trong cuộc sống nó bình yên quá nó cũng không vui đúng rồi vợ chồng phải có cái gì đó sóng gió chắc chắn là phải có uh, mâu thuẫn nhau chứ đâu thể nào mà suôn sẻ đúng, rồi quan trọng ta hiểu nhau đúng quan trọng hiểu ừ. nhau tôn trọng nhau đúng rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì em có điểm mạnh mà cũng là điểm yếu luôn là em hơi tự lập quá thực ra em vào trong này ờ, công việc dạy chỉ là công việc phụ thôi công việc chính của em là ờ, làm kinh doanh về thiết bị y tế em có mở công ty ừ. nên cũng hơi bận rộn để mà tìm kiếm bạn trai ừ. em chỉ sợ là con gái mà cá tính mạnh quá thì bạn trai lại không thích chị nghĩ là không phải đâu tại mình chưa tìm được cái người đúng với mình á mà đàn ông giờ cũng ngộ nữa phụ nữ người ta giỏi thì mình đỡ cực làm không bằng mình cái tự nhiên cái tự ái xong rồi cái kiếm chuyện giận cá chém thớt đồ này kia tự nhiên nói xấu đàn ông bệnh vậy sao anh ơi trời đất ơi đó phụ nữ người ta có điểm mạnh vậy đó anh thấy sao anh chung là tuyệt vời tại vì ờ, theo ông bà ta hay nói là phía sau người đàn ông luôn có một người phụ nữ đúng rồi vợ hơn chồng là nhà có phúc đúng ừ, tình trường của anh sao anh thời còn ờ, học đại học á, thì ờ, một năm rưỡi do tính tình hồi xưa là bốc đồng quá cho nên là không ai nhìn những ai cho nên là người ta chịu không nổi á người ta theo người khác <laughs> đó chỉ có một mối tình thôi đó dạ hả? đúng rồi vậy là cũng không có kinh nghiệm về tình trường cho lắm bạn gái thì sao em cũng có hai mối rồi ạ ờ, hồi sinh viên thì em cũng có quen một bạn sau đó thì cũng một thời gian sau thì thì em có quen một anh nữa là à, bạn của anh chị em quen thì quen qua anh chị em giới thiệu ạ anh ấy người thành à, phố à, anh đó người thành phố dạ anh... rồi là em cuốn gói đi vô đây dạ theo ảnh là, là là đi theo là bắt đầu sự nghiệp trong này à rồi giờ ảnh đâu ơi anh lấy vợ rồi ạ sao kỳ vậy anh nào mà nhẫn tâm vậy trời cũng là do gia đình ờ, ba mẹ anh ấy cũng hơi khó ba mẹ anh ấy nói là em à, con gái bắc rồi xa xôi rồi ờ, không môn đăng hộ đối tại vì nhà anh ấy cũng khá giả vì sao lúc đầu em không tìm hiểu cho kỹ đi rồi hắn cuốn gói đi theo người ta vô đây chi rồi, rồi... hồi hồi hồi đó em còn non á <laughs> giờ già chưa em thấy cũng cũng còn chưa già nhưng cũng đỡ non rồi ương ương ạ thôi bỏ qua chuyện cũ đi bây giờ em cảm nhận anh bên đây làm sao anh em đoán ảnh người ảnh như thế nào anh tướng tá đòi chém người ta đó thì em đoán đi cái tướng ảnh đang ngồi làm sao tướng anh ấy chắc chắc như thế này này yeah. yeah ờ ha chị cũng nghĩ anh hiểu câu cao mớm ha dạ à. em thấy nhẹ nhàng đúng không mọi người bên đây người ta hơi hơi phong độ đó nha em nghĩ anh ăn mặc đồ sao sơ mi đúng ờ, sơ mi sáng màu đúng sáng màu luôn hay vậy em em nghĩ anh ấy 31 thì anh ấy sẽ chăm sóc ờ, về về về ngoại hình chút chút và nhất là lên đây lên hình nữa 31 anh anh 31 tuổi đúng không ạ ừ anh 31 tuổi tuổi uh, con cọp à, tuổi hai hai hai người có coi tuổi không em thì không quan trọng lắm về vấn đề tuổi tác nhưng mà cái anh mà kéo em vào đây cũng tuổi con cọp <laughs> cái mẫu người lý tưởng của em em muốn tìm một người bạn trai như thế nào em muốn một người cũng công việc cũng ổn định ngoại hình thì chỉ cần đừng khập khiễng với em quá là được là người biết thông cảm và chia sẻ với em trong công việc nữa Rồi. tại vì em rất là bận cái điều gì em không thích ở người bạn trai không thích nhất là gia trưởng có gia trưởng không em dạ không có đâu chị ơi gia trưởng là người ta ép cái tôi vô người khác còn em là lắng nghe chia sẻ vậy cái mẫu người bạn gái của em cần tìm là như thế nào thứ nhất là về ngoại hình thì à, cao một m à, năm mươi sáu được rồi còn à, về tính cách thì thông minh em không thích là đặc biệt là không được hỗn với lại là không có gọn gàng em thích con phụ nữ gọn gàng hơn hổn. không thích hỗn hả em dạ anh nghĩ chắc uh, cái từ hỗn đó xưa có chứ giờ chắc không có đâu nãy giờ ngồi sao nãy giờ ngồi vậy đi trang vậy đó một kiểu thôi à, giờ bên kia đoán em sao biết không hồi khúm túm túm là vậy nè đó túm túm túm túm cuối cúi xuống khúm núm á đó đó đó đó túm túm vậy đó à, vậy chỉ có anh thôi Mình có cái điều gì không thích ở người bạn gái không? Thì nãy giờ em chia sẻ là không thích về mấy cái vấn đề đó thôi Với lại ờ, đừng bao giờ mà sau khi mà cãi nhau á Vợ chồng chắc chắn là sẽ có mâu thuẫn rồi Chứ đừng có cãi nhau là sách vali về nhà mẹ thì cái đó không được À có nghĩa là có chuyện thì phải ngồi từ dạ, từ giải quyết nhưng mà em đừng có làm ta sợ ví dụ em đòi chém chém chém thì ta phải xách vali đi chứ yên tâm đi em là người đàn ông của gia đình biết phụ việc nhà cho vợ luôn làm việc nhà được luôn dạ được làm được việc gì như là chà toilet là chà toilet <laughs> trời ơi rồi quét lau nhà rồi ngay cả có thể ờ, phụ vợ nấu cơm cũng được được luôn hả được biết đi chợ không biết luôn biết chạy giá luôn xuất sắc đây không xuất sắc nè người đàn ông hiện đại nè biết chà toilet biết trả giá việc lo cho vợ biết càm ràm biết càm ràm thì cái gì mà không đúng ý em là em càm ràm tại vì thường là ý của em là đúng khoảng 70 ờ, phần trăm 70 phần trăm tự tin quá vậy rồi ông này cũng khó tính lắm nè kiểu ông làm hết vậy rồi cái vợ làm gì ông cũng vừa ý á vợ đứng nấu cơm cái ông dòm cái tướng <laughs> nấu nướng gì đứng bê bối quăng bên này rớt cọng rau bên kia không sạch sẽ gọn gàng đúng thì không nếu vậy thì em sẽ phụ vợ em dọn dẹp cái mấy cái đó đúng rồi nhớ nha nhớ. hứa nha hứa luôn chứ đừng có ngồi đó mà cằn nhằn cằn nhằn nha ra ngoài đường công việc gì làm xong thôi ai giải quyết người đó chứ đừng có mà giận bên đây mà chém bên kia khổ lắm rồi đến qua coi đàn gái thế nào nha chào em em chào anh ly à, nói vậy thôi chứ anh bên đây anh dễ thương lắm em nhìn mặt ờ, rất là có cảm tình này. bên đây giám đốc đúng không dạ bên đây cũng là cũng ờ, em ờ, làm gì công ty em à, nhân viên hành chánh văn phòng nhân viên hành chánh văn phòng đỡ một cái phụ việc nhà cho mình em ơi <laughs> rồi anh thấy ờ, có nhiều ông, ông chưa hỏi gì chứ á tay mình cũng cực <laughs> gì nữa anh chưa hỏi gì chứ xem đàn gái thấy được quá anh về luôn <laughs> mừng quá nãy giờ anh nói á mày mốt lỡ có chuyện gì anh, anh căng nhằn hoài luôn thế em sẽ làm gì anh nói nhiều quá em mệt thì em ra một góc em ngồi thôi được rồi cũng được bây giờ hôm nay mình có đi với người thân không coi được cả luôn à, em có đi với cậu mợ với bạn em cậu mợ ở trong nam đúng không dạ rồi cậu, cậu thấy sao cậu cậu ruột ạ à? cậu ruột xin uh, chào uh, ờ, mc quyền linh dạ và mc mỹ được dạ chào dạ. cậu à, tôi sẽ giới thiệu là tôi tên là nguyễn thanh bình hiện là đang ở dưới nhà bè công ty xăng dầu khu vực 2 à wow dạ. à, nhận xét về anh bạn thì nói chung quy là con người đàn ông con người á nói chung mạnh mẽ nói chung là cũng được tính cách được nhưng mà nói chung là còn phải tìm hiểu nữa theo như bản chất của tôi ấy, bản lĩnh của tôi ấy, thanh niên này là à, chỉ làm bạn thôi bạn bè và vậy mình tìm hiểu tiếp thế thôi ạ dạ. thế thôi à dạ. cảm ơn cậu ha hôm nay em đi với ai dạ, em đi với à, hai đứa em họ chào chú Huỳnh Linh chào, chào chị Cát Tường chào em còn thấy sao con bên vấn đề bên kia sao dạ con? anh Luân ơi em thấy chị này rất là hòa bát với lại hòa đồng em nói chung là em kết rồi đó còn anh thì sao em không biết về việc mà sau này tiến hơn á về làm dâu á thì em đảm bảo á, trong việc mà bếp nút á anh em sẽ hỗ trợ chị một trăm phần trăm wow yeah. Dạ. sướng quá rồi như vậy là hai à, bên cũng à, thấy ổn rồi ha vấn đề là hai người mắt nhìn nhau có cảm nhận được tình yêu đã đến hay không kéo màn lên bắt đầu đi em anh tặng chị một món quà à, em thấy anh sao <laughs> à, em thấy anh ờ, ngoại hình ok đẹp đẹp hơn là em tưởng tượng nữa cơ thế ngồi sang hơn thế hồi nãy chị em mình bàn dạ, dạ đúng, đúng rồi chị lúc nãy nghe giọng thì nghe anh ấy nhỏ nhẹ hơn giọng em nữa nên em cứ nghĩ chắc uh, anh ấy ngồi cũng cũng hơi thẹn thẹn không ngờ anh ấy như thế này <laughs> em thì cũng uh, năng động một xíu tức là trong công việc em khá là bận không biết là anh suy nghĩ thế nào về con gái và người vợ ví dụ uh, sáng đi làm cả ngày mà nhất là nữ lại là nhân viên kinh doanh không không phải nhân viên mà công ty là công ty của em nhưng em dành rất là nhiều thời gian cho công ty rồi buổi tối thì em có làm thêm đi dạy giống như là một cái niềm đam mê của em nữa anh muốn chia sẻ với em có nghĩa là khi mà đã tiến tới rồi thì em nên hạn chế lại chứ mà em cứ đi lúc từ sáng đến chiều về đến tối về thì cái đó không phải gọi là gia đình nữa ừ cảm ơn anh Vậy <laughs> dạ, nếu muốn anh em bỏ em này bỏ bớt thì anh muốn bỏ bớt cái gì? Chắc bỏ công ty không được đâu Không phải để cho em có sự lựa chọn của em Chứ anh không có áp đặt là muốn em như thế này thế kia Em có nghe nói á, thông thường là quyết định của anh là quyết định đúng đến 70% Trong trường hợp mà em nói lại được Thành ra em đúng mà anh sai thì rồi anh Thì anh sẽ ờ, lắng nghe em à, Anh có ngại nói lời xin lỗi không? Không Mình đã làm sai gì là mình phải xin lỗi ừ bạn trai cảm nhận về bạn nữ như thế nào thì em cảm nhận về cô ấy rất là xinh và nói chung là giỏi em cũng rất là may mắn có cơ hội được gặp anh ngày hôm nay dù uh, có tiến tới hay không thì chắc chắn là mình cũng sẽ vẫn là một người bạn bè tốt hết thời gian nào suy nghĩ cho kỹ nhắm mắt lại tưởng tượng xem một nửa bên kia có phải là mảnh ghép của mình hay không một 2 3 Hết thời gian Mời bạn à Hôm nay sao ấy nhờ Lại một cặp nữa rất đẹp đôi mà không bấm nút lý do sao bạn nữ tại sao em không bấm ấn tượng ban đầu thì em cũng hơi ngại cái vấn đề lúc anh ấy nói là anh cũng khó tính anh cũng nóng tính anh cũng nói nhiều rồi anh cũng đúng đến 70 phần trăm nếu là em thì em sẽ muốn là uh, trong tất cả các cái vấn đề thì hai bên đều phải nói chuyện trước rồi mới quyết định là ai đúng ai sai rồi mới mới là người đưa ra quyết định cuối cùng chứ không không nên dàn xếp như vậy trước bạn trai thì sao thì em cảm thấy không có cuốn hút vô đôi mắt của em cho nên em không dịch nhưng mà cái câu mà bạn nữ nói nãy mình cũng phải rút kinh nghiệm dạ vâng bởi vì à, chúng ta không nên quyết định điều gì mà người ta cảm giác người ta đúng 70% phần trăm hết chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình hôm nay tôi khóc nữa quá cặp đôi đào cũng đẹp hết mà không bấm nút trời ơi gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax ờ, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha dạ.